Hello, xin chào quý vị các bạn. Thì uh, trong vừa qua, thời gian vừa qua thì Dũng nhận nhận thấy rằng là rất nhiều uh, các bạn khi mà quan sát thị trường thì cổ phiếu nó giảm, chúng ta cũng không biết là xu hướng nó ở đâu, cổ phiếu nó đi lên cũng không biết rằng là xu hướng nó lên hay giảm, hoặc là cổ phiếu tích lũy đi ngang, chúng ta cũng không biết rằng là nó đi ngang ở phân phối hay là đi ngang trong quá trình tích lũy. Ở trong video hôm nay thì uh, Dũng sẽ chia sẻ cho chúng ta đó là đường xu hướng à, tại sao chúng ta cần phải có những à, đường xu hướng hoặc là chúng ta xác định xu hướng bởi vì trong đầu tư thì chúng ta biết là xu hướng dòng tiền xu hướng cổ phiếu là một trong những phần quan trọng nếu chúng ta biết được cái xu hướng cổ phiếu chúng ta biết được xu hướng dòng tiền thì đây chính là gì ạ nó có thể quyết định đến 7 đến 80 phần trăm thành công của chúng ta cái điều thứ hai nữa là chúng ta cũng biết là nếu mà cổ phiếu chúng ta ở những cái xu hướng tăng hoặc giảm chúng ta cũng đưa ra quyết định để chúng ta bán cổ phiếu hoặc là mua cổ phiếu một cách tốt nhất và cái cuối cùng đó là gì ạ khi chúng ta nắm rõ được cái cổ phiếu chúng ta đang ở xu hướng nào đó thì chúng ta có nên tham gia hay là chúng ta nên đứng ngoài bởi vì khi mà chúng ta biết rằng là xu hướng mà nó đang không rõ ràng thì đứng ngoài cũng là một gì ạ à, trong những cái thành công đúng không ạ và như chị em thấy là nếu bây giờ chúng ta đứng ngoài không vào tham gia thị trường thì đấy là thành công gì ạ à rõ ràng chúng ta không mất tiền đó là chúng ta đã kiếm một khoản lợi nhuận rất là lớn rồi đúng không bởi vì lúc này chúng ta có chi phí cơ hội chúng ta có tiền chúng ta có rất nhiều thứ để giúp chúng ta gì ạ à? có thể thắng được thị trường khi mà thị trường bước vào một chu kỳ tăng giá nên đầu tiên uh, chúng ta biết rằng là những nhà đầu tư thành công kể cả Mac Mini, William O'Neill hoặc là những nhà đầu tư huyền thoại như là Liam Moore thì ông chỉ đầu tư vào những cái lúc xu hướng mà ông ấy gì à, quan tâm đấy ạ à càng Livermore mo thì ông quan tâm đến xu hướng uh, bán khống thì lúc đó ông chỉ tập trung vào bán khống đấy ạ đó là hướng giảm và lúc mà à, cổ phiếu bước vào chu kỳ tăng thì ông tập trung vào những cổ phiếu siêu cổ phiếu những cổ phiếu tốt nhất những cổ phiếu mạnh nhất để ông đầu tư bản thân sau này tất cả những người gọi là phù thủy chứng khoán những nhà đầu tư mà chúng ta đầu tư tăng trưởng à, với những mức lợi nhuận có thể một người tám phần trăm hoặc là nhiều nghìn phần trăm thì cái việc mà gì ạ đầu tư theo xu hướng đầu tư theo kênh theo trend là một trong những cái phần cực kỳ quan trọng nhưng thực tế thì ạ à, để chúng ta biết về xu hướng để chúng ta biết về canh kênh để chúng ta bị về chen thì không phải ai cũng biết và trong video này à, chúng ta sẽ ứng dụng vào một cái à, phần à, rất là kiến thức rất căn bản để chúng ta sẽ nắm rõ được xu hướng là gì và làm thế nào để chúng ta biết được xu hướng à, khi mà chúng ta làm điều gì đó thì cái quan trọng tư duy quan trọng nhất là chúng ta cần phải biết là tại sao chúng ta phải làm điều đó nếu chúng ta không biết tại, tại sao làm điều đó thì có thể hôm nay chúng ta làm ngày mai chúng ta lại không làm nên cái cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải nắm rõ được tư duy tại sao à, ờ, giúp biết rằng là nhiều bạn đang quan tâm đến là thị trường hôm nay nó như nào ngày mai nó dãy ra sao thì các bạn có thể theo dõi một cái video vào buổi chiều hôm nay Dũng chia sẻ à, thì, chúng ta biết rằng là nếu mà cái cổ phiếu nó đang ở một cái gì ở cái đoạn LP LPS đúng không ạ LPS là một cái đoạn là đáy sau thấp hơn đáy trước đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước nhưng đấy chỉ là gì ạ nhìn về góc độ về về cái xu hướng thôi nhưng nếu chúng ta nhìn đấy thêm một cái biến nữa là nó biến về khối lượng nữa thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn là cái xu hướng nó đang ở đâu Giờ chúng ta sẽ quay trở lại những cái à, kiến thức về VSA trong một vài à, buổi tới nhưng đây cũng là một kiến thức về VSA nó là phần trong VSA khá là quan trọng để chúng ta biết được chúng ta đang mua cổ phiếu đang ở xuống nào ở trước hết thì chúng ta sẽ trước khi chúng ta nói về xu hướng thì chúng ta cần có một khái niệm để chúng ta bắt đầu vào xu hướng thường thì mọi người cứ nói về xu hướng nhưng chúng ta không có một cái tư duy quan trọng đây là tư duy cực kỳ quan trọng thế thì bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là nếu cổ phiếu đang ở trong dạng tích lũy gọi là quay ạ thì chúng ta gọi là gì ạ anh chị em có thể comment cho dũng nghe ạ nếu cổ phiếu đang ở giai đoạn tích lũy quay thì bình thường chúng ta vẽ được cái xu hướng thì chúng ta gọi là gì ạ nếu chúng ta comment cho dũng một cái điều để để chúng ta biết rằng chúng ta nếu anh chị em đã học về xu hướng đã học được cái quá trình đi ngang thì chúng ta có gì ở trong một cái lý thuyết đó là lý thuyết nào thì chỉ là đáy sau thì đáy sau bằng đáy trước đỉnh sau bằng đỉnh trước đúng không ạ và chúng ta gọi là xu hướng sideways xuống tích lũy đúng không bình thường là chúng ta đang nghĩ như vậy đúng không nhưng bây giờ trước mắt chúng ta cần phải nói về à chỉ cần là đi ngang đáy sau bằng đáy trước đỉnh sau ngang đỉnh trước thì chúng ta gọi là quá trình gì ạ đi ngang đúng không hay là bây giờ chúng ta đấy là một cái giai đoạn đi hai là giai đoạn mà à, cổ phiếu tăng rất một ở giai đoạn một là cổ phiếu đi ngang sideways thế thì nếu giai đoạn hai cổ phiếu tăng rất là mạnh đúng không bắt đầu bước vào thì đấy chúng ta gọi là kênh đi lên xuống đi lên vậy kênh đi lên xuống đi lên thì thường ở trong dạy này chúng ta nhìn là, là mọi cái thông tin là rất tích cực này lợi nhuận này lợi nhuận tăng này các uh, chuyên gia đều nói là thị trường tiếp tục tăng này mọi thứ uh, tất cả kinh tế vĩ mô nhiều thứ khác nữa nó giúp cho cái cổ phiếu này tăng đặc biệt là EPS là tăng rất là mạnh thế thì khi mà tất cả những số tăng thì bắt đầu làm cho gì ạ nhà đầu tư tổ chức nhà đầu tư lớn họ mua vào và làm cho cổ phiếu bước vào một chu kỳ tăng đúng không đấy là một cái là, là tăng nhưng tuy nhiên thì đến một giai đoạn 3 thì cổ phiếu nó cũng đi ngang đúng không nó cũng đi ngang nó cũng có gì ạ đáy sau bằng đáy trước đỉnh sau bằng đỉnh trước và đi ngang rất là dài và ở đây chúng ta cũng gọi là cổ phiếu đang tích lũy đi ngang chúng ta thấy là cái nghịch lý không ạ chúng ta cũng thấy là cổ phiếu tích lũy đi ngang thế thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây à, chúng ta phải phân biệt à ở phía trên này thì có những lúc nào cổ phiếu cũng đang tích lũy đi ngang ạ có rất nhiều trường hợp cổ phiếu vẫn tích lũy đi ngang à, chúng ta sau đó tái tích lũy và tiếp tục đi, đi liên tiếp nhưng có những trường hợp thì cổ phiếu gì ạ à? đây là giai đoạn phân phối xong thì nó đi tiếp tục đi xuống và chúng ta thường là chúng ta nhìn thấy rằng gì ạ à? đầu tiên là nó mất đà tăng trưởng thứ hai là bắt đầu chúng ta gọi là thấy mất uh, cân đối về cung cầu và nó bước vào một cái suy suy giảm bởi vì lợi nhuận giảm đúng không ạ thì cổ phiếu bắt đầu điều chỉnh và đây chính là cái gốc đầu tiên để chúng ta vẽ được kênh vẽ được chen. thì thường chúng ta thì cứ nói về kênh nói về chen nói về xu hướng mà chúng ta không nói về cái gốc của nó đó là gì ạ ở trong dạng tích lũy thì gì ạ chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là đáy sau và đáy trước đúng không đỉnh sau và đáy trước nó bằng nhau nhưng cái quan trọng là khi mà cổ phiếu đi lên ở giai đoạn này thì khối lượng tăng và khi cổ phiếu giảm thì khối lượng giảm ngược lại trong quá trình tích lũy đi ngang như này thì chúng ta thấy là những cái đợt này tăng giá trong cái đợt những đợt tăng giá chả thế thì khối lượng tăng rất là mạnh cái đợt giảm giá khối lượng giảm và đây chúng ta gọi là những trend đi lên nhưng bây giờ chúng ta thấy trend đi lên này mà nó lại ngược lại là nó tăng khối lượng thấp và nó giảm khối lượng cao thì đấy không phải là trend đi lên nó không phải xung đi lên vẽ đường thì gì ạ khi mà chúng ta vẽ cái đường trend này này xuống xu hướng này thì chúng ta thấy là nó chẳng có vấn đề gì cả nhưng khi mà chúng ta gì ạ mua bán theo và chúng ta không hiểu rõ bản chất của cái trend này thì rõ ràng là chúng ta sẽ gì ạ không biết là mua nó đúng lúc đúng lúc sai có lúc nó đúng có lúc nó sai và chúng ta phải trả giá rất là đắt và ở đây chúng ta cũng thấy là rất là đầu của một cái quá trình phân phối thì cổ phiếu có thể là biến động rất mạnh nhưng có thể là sau đó cổ phiếu tái tích lũy à, tái tích lũy tức là cổ phiếu tiếp tục tích lũy và tiếp tục lên tiếp ngược lại là nó phân phối xong nó phân phối nó phân phối và nó mất cân bằng về gì ạ về tăng trưởng thì nó tiếp tục đi xuống đấy là cái điều đầu tiên chúng ta cần phải tư duy đó là tư duy về gốc của nó vì chúng ta cần nắm được nguyên lý đầu tiên là nguyên lý về trend nguyên lý về cái bên trong của nó như nào thì lúc đó chúng ta mới gì ạ đến bước thứ hai là chúng ta vẽ cái đường trend đường kênh hello bao nhiêu các bạn thấy là cái điều này là rất tuyệt vời thì có bạn comment số 1 của em ạ nếu anh chị em thấy cái điều đầu tiên chúng ta nhìn về nguyên lý cái nguyên lý hoạt động của cổ phiếu chúng ta nhìn phải thấy là cái cổ phiếu nó tích lũy nó cần điều gì nó gì ạ nó có những cái điều kiện gì xảy ra thì chúng ta mới biết rằng là cổ phiếu đó nó tốt hay xấu thì bây giờ chúng ta sẽ đến gì ạ về cái vẽ đường kênh đường trend Hello, chúng ta sẽ nói về đường kênh, đường chen đúng không? Thế bây giờ chúng ta để trước khi mà chúng ta nhìn thấy cái đây là đường xu hướng. Đường xu hướng thì chúng ta chỉ cần là tìm những cái điểm. Cái điểm thấp nhất và những cái điểm thấp nhất chúng ta nối với nhau. Và chúng ta sẽ vẽ được một cái đường xu hướng trong kênh nhìn lên. Ở phía trên này thì chúng ta thì ạ, từ điểm giữa ở cái hai chúng ta nối này, hai cái điểm nối này chúng ta vẽ một cái đường song song. À, song song cái đường kênh này, cái đường đây gọi là đường kênh song song với cái đường xu hướng này thì chúng ta được một là đường kênh tăng giá chúng ta được một cái đường kênh tăng giá vậy chúng ta nhìn thấy là một cái đường kênh tăng giá chỉ cần vẽ một đường xu hướng và một đường kênh ở phía trên tìm một cái điểm cao nhất ở trên gì ạ à, ờ, ở giữa nối với gì ạ à, từ uh, cái điểm mà ở phần thấp nhất ở cái đường kênh đây là điểm một này điểm đây là điểm một điểm hai và tìm điểm cao nhất khi mà cổ phiếu hồi thì đây chúng ta vẽ được một cái đường kênh thì bây giờ câu chuyện quan trọng nữa là chúng ta gì ạ nếu bình thường chúng ta thấy là đây là một cái đoạn đi lên thì theo cả nhà cái đoạn này khối lượng cao hay thấp ạ nếu mà chúng ta nhìn ở đây này tại vì thường chúng ta không quan tâm đến vùng này chúng ta chỉ biết là cứ đây là thấp đây là thấp nối với nhau và vẽ được một cái đường này thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ có một cái đường xu hướng tăng rất là mạnh những cái xu hướng đó có thể là an toàn có thể là không an toàn nhưng bây giờ chúng ta cần phải nhìn về cái gốc ở bên trong của nó thế thì bây giờ chúng ta đặt ra hỏi là nếu cái đường này theo chúng ta thì chúng ta thấy là khối lượng là lớn hay là nhỏ ạ? thì về cơ bản nguyên lý của nó để cổ phiếu mà nó đi lên được tiếp thì thường là quá trình tăng này khối lượng lớn và thường những là điều chỉnh này khối lượng nó sẽ giảm và sau khi nó giảm thì bắt đầu nó lại tiếp tục gì ạ cạn kiệt thì nó lại tiếp tục tăng tăng thì nó gì ạ tiếp tục giảm và sau quá trình mà tăng giảm và cổ phiếu tiếp tục đi lên và nó tạo ra một xu hướng tăng dài hạn và đây chính là một cái gì ạ à? cái đường kênh tăng giá nó giúp chúng ta nhận diện được cái cổ phiếu này nó đang bước vào một trend tăng và chúng ta thấy rằng là chúng ta đầu tư như thế này chúng ta không phải có gì lo lắng bán sớm quá đúng không ạ bởi vì khi mà chúng ta bán sớm quá thì chúng ta có thể là mất chi phí cơ hội ngược lại bây giờ chúng ta sẽ vẽ được một cái đường gì ạ à? xuống giảm xuống giảm thì đơn giản thôi ạ trong một cái trend đi giảm đấy ạ chúng ta chỉ cần tìm hai điểm gần nhất nối nó với nhau thế là chúng ta được một cái đường xuống giảm và chúng ta cũng thấy là từ cái điểm uh, giữa hai điểm gần nhất này chúng ta có một cái đỉnh cao nhất của nó thì chúng ta nối một cái đường chúng gọi là đường đường kênh và chúng ta sẽ được một cái gì ạ à? đường kênh giảm giá tức là cả một xu hướng này cả một cái cái cái đường uh, xu hướng và đường kênh này thì chúng ta gọi là đường kênh giảm giá thì trong cái đường kênh giảm giá này thì chúng ta cũng lưu ý là một là những cái đợt điều chỉnh này, này. đây chúng ta gọi là những cái đợt điều chỉnh nó giảm thì thường những cái đợt điều, điều chỉnh này thì cổ phiếu gì ạ à? khối lượng lớn lớn và những cái đợt hồi phục à, như, như này nó không rõ ràng lắm nhưng sau những cái đợt à, đây là những cái đợt điều, điều chỉnh ạ à. nó giảm xuống có những cái đợt hồi phục này là nó gì ạ à? những đợt mà nó ở đây thì là nó không rõ lắm nhưng chúng ta hiểu đơn giản là à, những cái đợt hồi phục thì khối lượng nó nhỏ và những đợt giảm giá khối lượng tăng trong cái đường kênh này và khi mà một cái đường kênh như vậy thì chúng ta biết rằng là thị trường hay cổ phiếu nó vẫn còn tiếp tục giảm sâu hơn thì đây là một cái à, khái niệm căn bản để chúng ta có thể vẽ được một cái đường kênh một đường xu hướng và tí nữa chúng ta sẽ gì à, thực hành ở phía sau nhưng chúng ta sẽ có một công cụ khác nữa để chúng ta có thể xác định đường kênh xu hướng theo một cách đơn giản hơn đó là gì ạ à? đó là chúng ta có thể nhìn vào gì ạ à? các đường trung bình động ở đây chúng ta có thể sử dụng các đường trung bình động 200 ngày 150 ngày và 50 ngày thế thì ở đây chúng ta thấy là thường thì gì ạ à? nếu một cái quá trình tích lũy đi ngang ở đoạn một này thì những cái đường 150 ngày đường 200 ngày và đường 50 ngày thì nó có gì ạ nó có thể nó cuốn với nhau nó tạo ra một xu đi ngang và chúng ta cũng không biết rằng là nó đang ở xu hướng nó đang lên rồi xuống tại vì 150 ngày 50 ngày hoặc là à, 200 ngày tức là 200 ngày tương ứng với gì ạ là một năm giao dịch đấy thì nó đi ngang như này thì chúng ta thấy là cái cổ phiếu đang đi ngang nhưng nếu chúng ta nhìn ở đây mà chúng ta thấy là mỗi một lần nó hồi như này đúng không hồi này chúng ta nhìn cái đỉnh trước và đỉnh sau như này thì nó thường với những cái đỉnh nó bằng nhau nhưng hồi mà khối lượng lớn thì chúng ta thấy là đang tích cực và những cái đợt điều chỉnh này điều chỉnh điều chỉnh thấy những khối lượng nó bắt đầu nó nhỏ dần thì chúng ta gọi là tích cực và thường sau những quá trình tích lũy ngang càng dài thì càng tốt thì cổ phiếu bắt đầu bước vào dạng hai khi mà cổ phiếu bắt đầu dạng hai nếu bây giờ chúng ta vẽ vẽ đường kênh thì nó gì ạ à? có thể nhiều lúc chúng ta vẽ được nhiều lúc chúng ta sẽ không vẽ được chúng ta chỉ cần quan tâm đó là cái đường SMA 200 nó hướng lên tức là nó dốc lên phía trên đường SMA 150 nó nằm trên cái đường là cái đường SMA 200 và đường SMA 50 nó nằm trên cái đường SMA gì ạ à? 150 và giá thì nó luôn luôn ở trên cái đường hoặc là nó sát ở trên cái đường 50 thì lúc ấy chúng ta thấy là nhìn đến cái đường kênh giá nó dễ không ạ và chúng ta thêm một cái điều trường hợp nữa đó là gì ạ à? sau khi mỗi quá trình tăng giá như này những đợt điều chỉnh có thể khối lượng nó tăng nhưng sau khi chúng ta nhìn những lần khối lượng nó giảm thì thường nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với những giảm ở trước và nếu khối lượng đấy nó càng nhỏ càng nhỏ so với những lần trước nữa thì cái xu hướng tăng nó vẫn còn tiếp tục diễn ra đấy là một góc nhìn về căn bản để chúng ta nhìn rõ về cái xu hướng và khi mà chúng ta nhìn phía trên này nó vẫn là một cái trình nếu mình cứ nhìn đỉnh bằng đỉnh đỉnh bằng đỉnh đáy bằng đáy thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ không phân biệt nhưng ở đây chúng ta thấy là một là nó rung lắc mạnh hơn thứ hai là chúng ta thấy khối lượng nó lớn hơn đặc biệt là những cái khối lượng phân phối nó tạo ra rất là lớn cái thứ hai là rất những cái đợt mà tăng thì khối lượng nó gì ạ à? nó thấp như giảm thì khối lượng lại nhiều tăng khối lượng thấp nó giảm khối lượng nhiều dù là các đỉnh nó ngang ngang bằng nhau và nếu như vậy thì chúng ta thấy là bắt đầu đã có một lượng lớn cổ phiếu bán ra vùng này rồi thì lúc này chúng ta thấy là đây không phải là uh, đi ngang đây không phải tích lũy bởi vì chúng ta vẫn bị mắc một cái bệnh đó là gì ạ cổ phiếu ở đỉnh thì chúng ta vẫn nói là tích lũy và khi mà cái tích lũy này nó gãy kênh đi xuống thì chúng ta bảo là thị trường có thông tin nọ kia nhưng thực tế là chúng ta có thể nhận ra ngay đoạn này là phân phối là địch để chúng ta rút ra và chúng ta đứng ngoài không giao dịch bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái vấn đề chúng ta thực hành một chút để chúng ta xem là ở thị trường chúng ta chúng ta nếu mà chúng ta sử dụng những cái trend không thì, ạ, thì rõ ràng là chúng ta sẽ gì ạ nhiều lúc là chúng ta sẽ không thể biết được là cổ phiếu nó đang ở đâu chẳng hạn nếu bây giờ chúng ta nhìn cái đỉnh này bây giờ nếu chúng ta gọi đi ngang và cái đỉnh này thì tuy rằng là nó có thể chênh nhau một chút thì chúng ta gọi là bằng nhau đỉnh này và đỉnh này bằng nhau và thứ hai là chúng ta nhìn với cái đáy đây là cái đáy những cái đáy này thậm chí là cái đáy này thì nếu chúng ta vẽ một cái đường gì ạ à, uh, ngang này thì chúng ta thấy là những cái đáy bằng nhau và chúng ta thấy rằng đây là một quá trình đi ngang đúng không ạ và chúng ta kết luận là cổ phiếu đang tích lũy nhưng bây giờ nếu mà kết luận cổ phiếu đang tích lũy thì trong trường hợp nào đó mà gì ạ à, nó nếu mà tích lũy thì chúng ta lại mua vào và trong trường hợp nào đó cổ phiếu giảm chẳng hạn nếu nó giảm gãy kênh đi xuống này mà vì chúng ta đang nghĩ là cổ phiếu đang gì ạ đang à, tích lũy vì đỉnh đỉnh trước à, đỉnh sau bằng bằng đỉnh trước và đáy sau bằng đáy trước thì chúng ta thấy là tại sao nó tích lũy mà lại giảm và đây là một cái nguyên nhân dẫn đến là chúng ta không phân biệt là có nên giữ cổ phiếu hay không nhưng bây giờ chúng ta sẽ gì ạ phải cân nhắc xem thêm là gì ạ khi chúng ta kẻ được trên ngang này thì chúng ta sẽ quan sát là một chúng ta xem là xu hướng nó đang ở đâu nếu xu hướng nó đang tăng ở đoạn đầu thì đây chúng ta biết là hiện đại xu hướng đang tăng cái thứ hai là chúng ta nhìn vào những đợt tăng giá này này khối lượng lớn và những đợt giảm giá khối lượng nhỏ và chúng ta xem là những đợt tăng giá này có khối lượng tham gia hay không và những đợt giảm giá khối lượng nhỏ hay không thì ở đây chúng ta thấy là ờ, dù là những đợt giảm giá đây là khối lượng chúng ta nhìn vào những đợt này khối lượng rất là là lớn tuy rằng là nó nhỏ hơn so với đây nhưng bắt đầu so với khối lượng này bắt đầu nó nhỏ hơn rất nhiều đây là một cái phiên giảm rất là mạnh Dũng nhớ là khi mà cái phiên thị trường nó giảm mạnh như thế này thì phần lớn 90 phần trăm thậm chí là 95 phần trăm các nhà à, giao dịch thị trường lúc đó thì thời điểm đó họ nói là thị trường đang bước vào một chu kỳ giảm và lúc đó thì thực sự là lúc này thời điểm này thị trường cũng chỉ giảm 10 điểm thôi mà bắt đầu người ta hoảng loạn rồi tại vì lúc này thì cái cái vốn hóa thị trường nó chưa lớn lắm nên giảm 10 điểm thôi thì gần như các phương tiện thông tin đại chúng ờ, cái phiên này là người ta bắt hoảng loạn rồi nhưng trong cái phiên này thì DVD cũng làm một cái gì ạ làm một cái video thì vì phân tích mình đã phân tích được cái việc này á là việc gì ạ khối lượng nó nhỏ vì nó ở phía trên này nó dao động này nó dao động nó chưa rũ được nên nó bị rũ bỏ và chính cái việc nó rũ bỏ như này rũ bỏ như này là là tốt đúng không ạ bởi vì rõ ràng đây là có có khối lượng tham gia vào nhưng vì đã có nhiều nhà đầu tư họ đeo bám đây nên cần phải rũ bỏ và khi mà rũ bỏ thì cổ phiếu đi lên thì rõ ràng chúng ta vẽ chen vẽ kênh nhưng chúng ta lại cần phải xem là cái thực ra cái kênh này là, là kênh tích lũy hay là kênh phân phối khi mà cổ phiếu rũ bỏ như này thì đây với DVD lúc này đó là cơ hội và đã thường là rũ bỏ xong thì nó bước vào một chen tăng thì lúc đấy chúng ta mua vào thì cổ phiếu bắt đầu bước vào giai đoạn hai và khi giai đoạn hai bắt đầu bước vào thì chúng ta thấy là bắt đầu nếu mà nó vẽ kênh ở đây thì thường là chúng ta sẽ rất khó để vẽ kênh và chúng ta đã nhìn thấy rằng là cổ phiếu bắt đầu thị trường bắt đầu chạy nước rút khi thị trường này nó rút thì nó tạo ra rất nhiều kênh để chúng ta thấy là kênh xu hướng nếu chúng ta vẽ về kênh xu hướng đây nó không chính xác lắm nhưng chúng ta gọi là đây chẳng hạn thế thế thì khi mà cho nối cái đường này thì chúng ta có thể thấy rằng là nó bắt đầu tạo ra một xu hướng tăng và nếu chúng ta nối với cái đường ở đây thường là khi mà cổ phiếu nó vượt qua cái kênh xu hướng này nó có xu hướng quay trở lại khi cổ phiếu mà nó vượt qua kênh này nó tăng trở lại thì rõ ràng là khi mà chúng ta thấy là đẩy nó tăng trở lại một cái biên độ lớn như này là chúng ta đã có phải trả giá rất đắt rồi bởi vì những đợt giảm như này hoặc là để nó bị gãy kênh như này chúng tôi bán hoặc là để nó kéo lên kênh mà nó không kéo lên được nó gãy thì chúng ta đã gì ạ à, mất một khoản lợi nhuận khá lớn rồi nên về cơ bản thì à, dù là cái kênh này là kênh gì ạ à, vẫn là đang kênh tăng thì chúng ta lại phải đo lường xem là à, với những cái tăng như này chúng ta kiểm tra những khối lượng ở phía trên này nó còn lớn hay không nếu nó còn nó lớn chẳng thế nếu mà tạo ra những khối lượng lớn phân phối như này thì thay vì đến đây chúng tôi bán thì chúng ta bắt đầu phải giảm bớt tỷ trọng đây giảm bớt tỷ trọng đây rồi vì vì dù là kênh này là kênh vẫn tăng trend tăng nhưng rõ ràng là nó chạy nước rút và nó đã có những gì phân phối với khối lượng rất là lớn đây rồi thì chúng ta cần giảm tỷ trọng thay vì nó phải gãy một cái trend như thế này thay vì nó phải giảm gãy một cái kênh đi xuống này theo lý thuyết thông thường chúng ta mới bán ra bao nhiêu anh chị em đã hiểu cái điều này có thể comment cho Dũng số 5 được không ạ tức là khi mà chúng ta nhìn về trend về kênh xu hướng thì không phải chúng ta cứ đợi nó gãy trend không phải chúng ta cứ đợi là gì ạ là nó phải phá vỡ một cái đường kênh hay đường đường xu hướng nào đó thì chúng ta mới mua hay là chúng ta mới bán mà chúng ta cần phải xem xét lại là à, với một cái kênh trên đặc biệt là cái kênh trong gì ạ nó đã chạy đúng rút như này thì thường là chúng ta phải quan tâm đến cái khối lượng của nó nếu khối lượng nó lớn khối lượng nó lớn liên tục thì đây nó không phải là cái cơ hội để chúng ta cứ nghĩ rằng là nó đang chen tăng vì chúng ta nối các kênh này nó đang chen tăng nên chúng ta kết luận nó tăng và tất cả cái điều này nếu bây giờ chúng ta quan sát về các xu hướng thị trường thì chúng ta cũng thấy rằng là à, thường thì gì ạ ở cái giai đoạn đầu của một quá trình đi lên thì giai đoạn đầu này giai đoạn gì ạ giai đoạn đầu của một cái quá trình này thì chúng ta nếu chúng ta nối với các trend này nối với là xử nối với gì ạ những cái điểm thấp nhất với nhau đó chúng ta được một cái cái đường đi lên xuống đi lên và chúng ta được một cái gì ạ đường kênh này khi một cái đường kênh nó bị phá vỡ thì thường khi mà chúng ta đường kênh bị phá vỡ thì chúng ta làm gì ạ phá vỡ này thì thường chúng ta làm gì ạ có phải chúng ta nhìn cổ phiếu đây chúng ta bán ra không ạ có phải khi nó vượt qua cái cái đường này chúng ta bán hay không ạ thì cái điều này là cái điều mà lúc này là lúc mà chúng ta thấy là kiếm được nhiều tiền nhất bởi vì khi mà cổ phiếu nó đang trong xuống đi lên nó tạo ra một cái kia cái xu hướng như này thì chúng ta biết rằng giai đoạn đầu nó biến động rất chậm chúng ta gọi là giai đoạn tăng trưởng vì giai đoạn này tăng trưởng khi giai đoạn tăng trưởng thì nó sẽ bước bước vào một giai đoạn chạy nước rút nên nó phá vỡ cái kênh này là lúc nó chạy nước rút rồi chứ không phải là mà nó chạy nước rút là cái chúng ta kiếm được nhiều tiền nhất chứ không phải lúc này nó vượt qua kênh và bán nên ở đây khi mà chúng ta học lý thuyết á, thì chúng ta cần phải hiểu rõ cái bản chất của nó đó là với cái việc mà nó tăng trưởng nó tạo ra một cái đường chen biến động trong khung hẹp này và sau đó nó phá vỡ kênh để chạy nước rút thì lúc này là lúc mà chúng ta mới gì ạ à, giảm dần thì chậm mà chúng ta bán hết cổ phiếu ở trong quá trình chạy nước rút ra còn thường thì nếu mà chúng ta chỉ cần thấy là nó vượt qua cái gì ạ à, cái đường đường kênh phía trên này thì chúng ta lại gì ạ à, mua vào à chúng ta lại bán cổ phiếu ra thì cổ phiếu sẽ chạy rất là mạnh à giả cổ phiếu sẽ gì ạ à, chúng ta sẽ mất cổ phiếu và cổ phiếu có thể nó sẽ là bước vào một quá quá trình chạy nước rút và chúng ta sẽ không có cơ hội để để quay trở lại mua cổ phiếu còn ngược lại thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta thấy ở phía trên này chúng ta cũng uh, quan sát thì chúng ta thấy là phía trên là dao động lớn chúng ta vẽ một cái đường cả đây là đáy sau bằng đáy trước đỉnh sau thì có thể nó gì ạ à? nó không uh, cao quá nhưng nếu chúng ta vẽ một cách chung chung ở đó thì chúng ta thấy là à đây là một cái đường tích lũy chúng ta cứ nhìn biến động như này chúng ta gọi là tích lũy nhưng nếu chúng ta thấy là cái biến động này là biến động rất là lớn nhìn về về khi mà cổ phiếu chạy nước rút hay thị trường chung lại rút mà biến động lớn này mà chúng ta quan sát rằng nhìn về khối lượng nhìn về khối lượng nhìn khối lượng lớn mà ở trong những khối lượng lớn mà chúng ta thấy rằng là nó đang bán ra và trong khi đó những đợt kéo giá lên thì không có khối lượng những đợt giảm giá thì khối lượng lớn hơn và kéo giá không khối lượng thì tổng thể trong một cái đoạn ngắn như này chúng ta thấy là nhà đầu tư đang bán ra thì lúc này chúng ta cần phải chủ động bán ra chứ không phải là đợi nó gãy cái chen này gãy cái đường kênh này chúng ta mới bảo ô lúc này thị trường mới bước vào một cái xu hướng giảm và đó là lý do chúng ta cần phải nắm rõ được cái cái tư duy của chúng ta thế thì ờ, bây giờ chúng ta nhìn về những cái cổ phiếu khác nhau thế thì bây giờ cổ phiếu khác nhau chúng ta có thể sử dụng như sau theo các bạn nếu bây giờ chúng ta nhìn này đây là quá trình tích lũy và đây là một cái quá trình điểm mua vậy cổ phiếu này nó bước vào một kênh bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là bình thường trong trường hợp như này chúng ta vẽ một cái đường xu hướng lấy một điểm thấp nhất đi ạ và chúng ta lấy điểm thấp nhất ở đây đúng không đây là điểm thấp nhất đây và điểm thấp nhất đây thì rõ ràng đây gãy kênh chúng ta mới bán đúng không chúng ta gãy kênh mới bán mà chúng ta lấy cái điểm cao nhất đây chúng ta gọi là một cái nếu chúng ta vẽ một như này thì chúng ta thấy là cái cổ phiếu này nó sẽ đi đi là gì ạ đi rất rất là xa đúng không nếu vẽ một cách kiểu dạng như này chúng ta sẽ thấy là cái cổ phiếu này nó sẽ nằm trong cái xu hướng tăng rất mạnh này đúng không ạ thế thì nếu mà chúng ta vẽ thường là ta vẽ chúng ta áp đặt cho nó vay nó nó tăng nhưng ở đây chúng ta sẽ cần phải hiểu rõ là tùy thuộc vào cái nhóm cổ phiếu chẳng hạn nếu trong cái cổ phiếu như này chúng ta gọi là trong quá trình tích lũy đi ngang và khi cổ phiếu mà nó tạo ra một cái điểm mua sớm này nó gặp cái đỉnh như này tại vì cổ phiếu này tuy rằng cái thời gian tích lũy rất là dài nhưng tuy nhiên thì những cái biến động lớn ở đây cũng như là nó chưa hoàn thành bất cứ một cái mô hình nào có đáng tin cậy nên cái điểm mua này nó kéo lên nó chỉ lãi khoảng độ 15 20 phần trăm thôi và khi nó gặp đỉnh mà chúng ta thấy là khối lượng nó dao động cổ phiếu rộng lớn thì cái việc mà chúng ta phải bán cổ phiếu thay vì chúng ta đã kỳ vọng là đây là một cái kênh đi lên đấy là một, một ví dụ để chúng ta có thể thấy được là uh, trong cổ phiếu thì ngoài cái vấn đề vẽ được trend thì chúng ta cũng cần phải nắm rõ được cái một là quá trình tích lũy hai là cổ phiếu này nó là dạng lướt sóng hay là uh, một cái dạng cổ phiếu mang tính chất là đầu tư chung và dài hạn nên nếu chúng ta vẽ mà chúng ta cố tình vẽ ra và chúng ta không biết rằng là nó thuộc nhóm nào thì vẽ nó sẽ là gì con dao hai lưỡi bởi vì chúng ta mang thế là kỳ vọng để chúng ta đầu tư à, chúng ta có thể thêm một vài các ví dụ khác như là ở đây chúng ta nhìn thấy cổ phiếu như này thế thì khi mà chúng cổ phiếu đây là CTG nếu chúng ta nhìn về kênh của nó đây chúng ta nhìn về kênh xu hướng của nó thì rõ ràng là nếu bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là ở cái cái đoạn trước chúng ta nối về các đáy với nhau đấy ạ thì rõ ràng là đây là một cái kênh xu hướng và chúng ta kẻ từ cái đỉnh cao nhất đấy ạ đây chúng ta đây là một cái đỉnh cao nhất song song đấy ạ thì về cơ bản đây là gì ạ à? chúng ta thấy là nó vượt kênh như trường hợp này vượt kênh chúng ta phải bán rồi đấy chẳng hạn như vậy đây là trường hợp vượt kênh nhưng nếu chúng ta để ý một chút thì trong cái quá trình vượt kênh này nó phụ thuộc vào rất lớn vào cái thị trường chung cái phần thị trường chung là hôm nay nó bị lỗi thế thì khi nó nó phụ thuộc rất lớn thị trường chung nên thị trường điều, điều chỉnh nó giảm và chúng ta thấy là chúng ta cần phải bán hết cả đây bởi vì nó gãy chen vậy khi nó gãy chen thì để chúng ta xác định một chen mới của cái cổ phiếu này thì rõ ràng là chúng ta gì ạ à? một là chúng ta lại vẽ lại nó rất là khó nếu mà bây chúng ta vẽ một cái đây nó chỉ có điểm sâu duy nhất này chúng ta vẽ lại thì chúng ta phải đợi thêm một cái đáy sau hơn đây chẳng hạn đáy sau này chúng ta vẽ thì thường là chúng ta sẽ bỏ lỡ những cái điểm mua chẳng hạn những điểm mua này có điểm mua khi mà nó gì ạ nó xác nhận tức là chúng ta gọi là sau khi tạo đáy thì ờ, nó bùng nổ ở đoạn này chúng ta xác nhận rồi nên thực tế là chúng ta cũng sẽ không mua được cổ phiếu ở những cái để mua sớm này không mua được cổ phiếu để mua sớm này nên cái đường kênh này đó là cái đường để chúng ta xác định nhìn tổng thể về xu hướng thôi còn nếu mà để chúng ta áp dụng theo một cách máy móc là mua bán theo cái đường kênh này là chúng ta sẽ gì ạ có thể bị ảnh hưởng bởi vì chúng ta thường chúng ta sẽ cố tình là kéo cái xu hướng cổ phiếu hoặc là cố tình vẽ theo cái gì ạ cái, cái suy nghĩ của chúng ta nên trong đầu tư thì chúng ta gì ạ một mặt là chúng ta có thể xem xem là cái cổ phiếu này nó đang ở xuống nào chẳng hạn bây giờ chúng ta nhìn với cổ phiếu nhìn gần gần đây chẳng hạn thế thì chúng ta có thể vẽ một cái đường kênh như này đây là một đường kênh tăng đúng không thì bây giờ gãy kênh chúng ta bán thì chúng ta vẫn thấy là à nó đúng nhưng nếu bây giờ chúng ta nhìn về cái mô hình này vai và bên này cái vai cái vai này nó lỏng lẻo vai này nó biến động lớn khi cái vai này biến động lớn thì chúng ta sẽ không cần phải vẽ cái này cả thì vai biến động lớn cổ phiếu sẽ gì ạ cổ phiếu nó sẽ gì ạ không phải mua nữa chúng ta sẽ không mua cổ phiếu này nữa nên chúng đấy chúng ta không nhất thiết phải vẽ cái đường kênh nữa còn bây giờ chúng ta vẽ đường kênh này nó mà gãy thì chúng ta bán ra bây giờ nếu mà cái đường kênh này chúng ta vẽ một cái đường trong cái xu hướng chẳng hạn như là à, nó chưa gãy chẳng hạn mà chúng ta vẽ vẽ một cái đường nó tăng như này thực tế là chúng ta kỳ vọng ạ tại vì những cái vùng này biến động này nó có thể nó không cho chúng ta biết rằng là cái cổ phiếu này đang phân phối hay là đang tích lũy bởi vì chúng ta thường là chúng ta bỏ qua cái phần khối lượng chúng ta bỏ qua phần khối lượng chúng ta vẽ thì vẽ nhưng tất cả khi mà chúng ta vẽ thì chúng ta quan sát là trong cái kênh này cái số lượng tăng nó tăng hay không khối lượng giảm nó giảm hay không đấy chúng ta cần phải vẽ thế và thứ hai nữa là chúng ta cần phải trong quá trình kênh lên thì chúng ta phải xem là cái vùng kháng cự của nó nó đang có kháng cự mạnh hay ít hay nó có kháng cự yếu hay là gì ạ à, như thế nào để chúng ta đưa ra một cái quyết định nhanh nhất và rất nhiều cổ phiếu trong uh, uh, một cái xu hướng tăng lên chẳng hạn đây một xu hướng tăng lên thì nếu bình thường chúng ta gì ạ vẽ một cái đường kênh từ những cái đoạn khác nhau giả sử đây chúng ta nhìn một cái gì ạ quá trình tích lũy lớn như này dao động lớn như này một cái dao động lớn như này và chúng ta bảo là tích lũy thì đây không thể gọi là tích lũy được đấy đây chúng ta gọi là một cái dao động lớn như này thì nếu chúng ta cứ gọi là vẽ một cái đường kênh như thế này đấy, chúng ta gọi là tích lũy chẳng hạn đấy cứ điểm biến lên này tích lũy thì ra chúng ta sẽ có gì ạ à? rất ít cái điểm mua nhưng nếu mà chúng ta nắm rõ được là sau mỗi quá trình biến động biên độ thu hẹp thì chúng ta đây là cái điểm mua thì thường khi mà chúng ta mua vào những cái điểm mua đúng này thì phía trên này là không có bất cứ điểm mua nào khác và chúng ta gì ạ à? đợi cái cơ hội để chúng ta bán ra đợi cơ hội để bán ra trong khi cổ phiếu nó vẫn tiếp tục đi lên và khi mà cổ phiếu đi lên trong một cái gì ạ à, một cái quá trình nó không có thông tin cũng như là chúng ta thấy là từ một cái nền tích lũy ngắn này thì thường chúng ta sẽ có thể kết luận xem là cổ phiếu đi được bao lâu họ đi được 15 20 30 phần trăm hoặc nó có thể lơ hơn một chút ạ thay vì đấy chúng ta gì ạ à, bán dần ra hay là chúng ta lại tích lũy để đầu tư dài hạn thì tất cả cái điều này thì hôm nay là một cái phần là để chúng ta có thể nắm rõ được khi mà chúng ta vẽ đường kênh là chúng ta vẽ để nhìn để quan sát uh, cùng kết hợp một số các cụ, cụ khác thôi tại vì trong VSA nó cũng có một cái uh, quy trình vẽ một cái đường kênh đây là đường xu hướng và thứ hai nữa là chúng ta nối này để chúng ta biết rằng là à, cổ phiếu thường nó đi qua những cái đường này là nó có xu hướng gì ạ à? nó có xu hướng quay trở lại nhưng khi bắt đầu nó chạy nó rút có một số trường hợp bắt đầu nó chạy nó rút là nó sẽ tăng tốc nhưng có một số thì nó sẽ quay trở lại nên thường nó phá vỡ kênh này thì có một số trường hợp nó đi nó sẽ lại tiếp tục giảm và chúng ta có thể dựa vào tức là ở trong cái kênh thì chúng ta dựa vào để chúng ta có thể đưa ra quyết định à, mua bán nhưng tuy nhiên thì à, chúng ta gì ạ à, ngoài vấn đề là dựa vào cái quá trình tích lũy để biết là cổ phiếu chạy nhanh tức là chạy xa hay là chạy gần cái thứ hai nữa là chúng ta có thể sử dụng những cái đường khi mà cổ phiếu kéo lên mà nó không có khối lượng hay là cổ phiếu kéo lên có khối lượng nữa để chúng ta đưa ra cái quyết định đây là một cái phần để cũng để hỗ trợ chúng ta đầu tư hỗ trợ chúng ta về cách để chúng ta nhìn kênh hướng nên nếu trong trường hợp chúng ta nhìn về rất nhiều cổ phiếu như là FPT chẳng thế chúng ta nhìn này thì rõ ràng kênh xu nó đang gì ạ à? giảm thì chúng ta sẽ không đầu tư nữa nó đứng ngoài chúng ta nhìn về cổ phiếu nào đó như là cổ phiếu uh, ờ, gáp hay chẳng thế thì thực ra kênh của nó đang đi lên Đấy, nhưng nếu nó kênh của nó đi lên nó biến động lớn thì thôi tạm thời chúng ta thì sẽ không mua ở vùng này nữa nhưng nếu tích lũy đi ngang này trong đoạn đi ngang chúng ta dù là kênh của nó gì đang đi ngang nhưng chúng ta đã biên động nó đang hẹp dần thì chúng ta có thể mua sớm ở đây đấy là góc độ như vậy đấy là nhiều cổ phiếu và chúng ta có thể lấy bất cứ cổ phiếu nào như là cổ phiếu như là CT và đây chúng ta có CTG như là VPBank ạ đấy chúng ta nhìn đấy là vì bây giờ nhìn VPBank chúng ta nhìn uh, lướt qua một chút ạ thì chúng ta thấy là nếu trong trường và nhìn qua cái đỉnh này thì rõ ràng những đỉnh sau nó đang gì ạ thấp hơn về xu hướng này chúng ta đang thấp hơn còn xu hướng về gì ạ những cái đợt sau nữa chúng ta chưa biết nhưng rõ ràng xuống đang thấp hơn và chúng ta đang gì ạ vẽ một cái đường kênh kiểu dạng song song như này để cho nó biết là bao giờ nó sẽ kết thúc thì nhìn vào cái điểm này đỉnh sau đang thấp hơn rồi ạ để nó chạm vùng đây thì chúng ta gì ạ chạm về vùng này nó bật lên thì rõ ràng chúng ta sẽ phải gì ạ mất rất nhiều tiền đúng không ạ từ vùng này nó rơi đến đây để nó quay được chúng ta mất rất nhiều tiền còn nếu để nó có hồi lên thì rõ ràng là nó có vượt qua cái đỉnh này hay không thì chúng ta chưa biết nhưng khả năng là thấp bởi vì ờ, cái khối lượng phía sau này với khối lượng phía sau này nó càng ngày càng ít đi ạ đây chúng ta này kéo lên đợt này nó cao một chút nhưng giảm khối lượng lớn và kéo lên khối lượng ít thì rõ ràng là dù nhiều các chuyên gia thậm chí hôm trước có một cái ờ, công ty chứng khoán khá lớn ấy, bảo là đây là cổ phiếu gì ạ để đầu tư trong năm 2022 thì theo cái quan điểm cá nhân của Dũng theo quan điểm cá nhân ạ cổ phiếu này năm vừa rồi nó gì ạ à? dù là nó đang có những cái thông tin là khá hay như năm vừa rồi nó gì ạ à? nó bán vốn và nó gì ạ à? nó tăng tăng vốn rất là cao nhiều lần như vậy nên để cho cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và doanh thu trong năm nay có lẽ là nó sẽ không thể nào nó tăng như bằng như năm trước nữa cái thứ hai chúng ta nhìn này đây một lượng lớn cổ phiếu tổ chức nó bán ra ở đây lượng lớn bán ra ở đây thì để kỳ vọng vượt qua cái vùng này đó là cực kỳ thấp nên trong trường hợp vẽ kênh vẽ xu hướng thì chúng ta cũng gì ạ à, cần cân nhắc là để chúng ta cần phải nắm rõ cái bản chất bên trong của nó khi chúng ta nắm rõ bản chất bên trong của nó thì chúng ta sẽ gì ạ à, sẽ có thể biết rằng là chúng ta nên gì ạ à, hệ vẽ cái đường kênh theo cái ý như nào tại vì khi mà chúng ta không nắm rõ được cái đường kênh ấy, thì dũng tin chắc là thường mọi người sẽ gì ạ à, vẽ đường kênh theo gì ạ à, theo ý của mình khi chúng vẽ đường kênh theo ý của mình thì chúng ta sẽ điều khiển cái cái cái cổ phiếu theo suy nghĩ của mình và khi cổ phiếu nó không nằm trong cái suy nghĩ của mình thì dẫn đến một tình trạng đó là gì ạ chúng ta gì ạ nó tạo ra cái tâm lý mà lúc đó chúng ta à, bán cổ phiếu hay chúng ta chốt lợi nhuận nó rất là khó đặc biệt là chúng ta thấy là cái điều này nó diễn ra đâu ạ đó là trong đầu tư phái sinh thì trong đầu tư phái sinh chúng ta vẽ những cái đường kênh đường kênh theo ý của mình và khi nó gì ạ nó vi phạm thì lúc này chúng ta gì ạ đã bị lỗ rất khoản rất nặng rồi nên chúng ta gì ạ đây chỉ là một cái phần để định hướng thôi còn cái bản chất bên trong nó vẫn là giá của khối lượng tức là chúng ta dùng cái định hướng dùng cái xu hướng này nhưng chúng ta vẫn phải dùng giá khối lượng này trong những đợt kéo lên biên độ như nào và kết hợp hai cái đường xu hướng cũng như là kết hợp giá khối lượng trong cái biên này để chúng ta biết là cái định hướng đó cái xu hướng đó nó có rõ không không biết là các bạn nào đã lần đầu tiên nghe được cái điều này bởi vì ngoài kia thì Dũng thấy là họ vẫn vẽ rất nhiều cái đường xu hướng rất nhiều các định hướng khác nhau để khiến cho cổ phiếu chúng ta có thể là gì ạ nó không đi đúng hướng nữa và Dũng tin chắc là trong thời gian bây giờ có thể chưa nói nhưng có thể trong một thời gian tới thì bắt đầu tự nhiên là những cái phong trào đầu tư phái sinh sọt phái sinh bắt đầu nó diễn ra và lúc đấy chúng ta lại bùng nổ về phái sinh nhưng ở đây chúng ta thấy rằng là uh, những cái gì bắt đầu nó bùng nổ những cái gì bắt đầu mọi người đang nói về nó rất là nhiều thì sau thời gian chúng ta phải trả giá rất là đắt bởi vì chúng ta không có kiến thức chúng ta không có trải nghiệm không hiểu rõ về nó nên dẫn đến một tình trạng đó là gì ạ chúng ta đua vào chúng ta tham gia và khi mà tham gia thì giai đoạn đầu chúng ta cũng kiếm được nhiều lợi nhuận đấy nhưng khi mà kiếm được lợi nhuận nhưng trong một thời gian ngắn nữa là gần như là chúng ta mất hết nên ờ, dù là thị trường người ta cũng chưa nói nhiều về vệ sinh nhưng cũng tin chắc là trong thời gian ngắn tới thì bắt đầu cái phong trào đầu tư phái sinh trong phong trào group đầu tư phái sinh uh, room đầu tư phái sinh tất cả gọi là đầu tư phái sinh họ sẽ đưa ra rất nhiều cái khuyến nghị uh, thậm chí là đưa ra chúng ta khoản lợi nhuận rất, rất là lớn nhưng nếu chúng ta chưa đầu tư chúng ta chưa có kiến thức thì ờ, một là chúng ta chỉ đầu tư một ít ạ hai là chúng ta có thể học hỏi hoặc là tìm ra những trường phái thì VSA là một trong những trường phái mà rất quan trọng để chúng ta có thể dựa vào chúng ta cứ thực hành một hợp đồng hai hợp đồng theo VSA thì Dũng tin chắc là các bạn sẽ có những công cụ tốt nhất để đầu tư phái sinh ok ạ đó là toàn bộ cái chia sẻ trong cái buổi ngày hôm nay à, Dũng biết rằng là nhiều bạn cũng có nhiều câu hỏi khác nhau về um, cổ phiếu như hôm nay gì ạ các bạn có thể xem lại những cái video trước video cách đây khoảng độ từ ờ, lúc 5 giờ thì Dũng đã nói về thì, ở ờ, trong trường hợp mà thị trường có thể uh, nó có hai kịch bản thị trường mai nó giảm rất mạnh sau nó kéo lên hoặc là nó kéo lên với khối, khối lượng thấp nếu kéo lên khối lượng thấp thì chúng ta thấy rằng là cái khả năng lên là rất là thấp nếu mà kéo lên mà khối lượng lớn chẳng thế thì đuôi chúng ta tiếp tục theo dõi đúng không chúng ta tiếp tục theo dõi xem là nó như nào nhưng tuy nhiên các bạn hãy theo dõi sát tại vì nếu mà thị trường nó biến động như nào thì ngày nào khoảng độ sau giờ giao dịch Dũng sẽ làm một video ngắn để hỗ trợ chúng ta cách để nhìn nhận thị trường đấy Dũng sẽ cùng đeo đeo uh, ờ, cùng theo dõi và cùng chia sẻ chúng ta đấy còn một số bạn thì ờ, có hỏi Dũng là thế thì cái khóa học xung dòng tiền của Dũng thì nó sẽ như nào thì Dũng có chia sẻ này một cái khóa học này thì đây là khóa học mà các bạn học qua video trước ạ các bạn cần phải học qua video trước khoảng 7 đến 8 ngày thì lúc bắt đó thì chúng ta mới học chính tại vì không học qua video thì các bạn sẽ không có gì ạ không thể hiểu được và uh, sau đó chúng ta học thì chúng ta sẽ không có kết quả đấy là cái điều thứ nhất cái thứ hai nữa là thường cái khóa học này Dũng chỉ đào tạo trực tiếp trong có hai buổi hai buổi duy nhất ạ nhưng lần này thì Dũng sẽ đào tạo trực tiếp ba buổi à năm buổi năm buổi đấy tức là sẽ đào tạo trực tiếp cùng chúng ta năm buổi để uh, nếu trong trường hợp thị trường tới đây nó tạo ra những cái xu hướng giảm giả sử giảm mạnh đi nếu thị trường giảm mạnh giảm mạnh giảm mạnh thì nó sẽ có một cái module đó là module làm nào để bắt được đáy làm nào để mua được cổ phiếu tạo đáy thì đấy là một trong những module rất là quan trọng cái thứ hai là làm nào để mua được cổ phiếu dẫn đầu trong tạo đáy thì đấy là module thứ hai và một cái module nữa đó là gì ạ nó sẽ có một phần mua sớm mua sớm đây nhưng tuy nhiên thì cái phần mua sớm này nó cũng gì ạ nó cũng chỉ là một phần trong cái module này thôi và cái cái phần quan trọng nhất là gì ạ trong cái khóa học này Dũng sẽ gì ạ có thể ờ, các bạn sẽ nhận được một cái khóa học nữa đó là khóa học về mua sớm tức là một cái mua đun mua sớm riêng có, có thể diễn ra trong 3 ngày 3 ngày thì uh, đầu xuân năm mới đây là cái món quà duy nhất đầu xuân năm mới muốn gửi tặng anh chị em thì trong trường hợp mà uh, trong dạng trước thì cũng rất nhiều anh chị em đã không đăng ký được thì đây cũng là một cái lượt uh, ờ, hiếm hoi mà Dũng muốn là gì ạ? gửi đến chúng ta những cái module như này và Dũng tin chắc là khi anh chị em học thực hành phương pháp của Dũng từ đầu năm 2022 làm đúng theo những gì Dũng hướng dẫn chia sẻ và làm theo gì ạ từng bước từng bước một thì cái việc mà gì ạ đầu tiên là việc mà để chúng ta có kết quả dù năm 2022 nó sâu đến mấy thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ có kết quả kết quả về dương chứ không phải cứ là âm và chúng ta có thể giữ được cái cái ờ, cái số tiền chúng ta đang có cũng như là chúng ta cũng có thể vào thời điểm khác nhau tại vì lúc không phải lúc nào Dũng cũng đầu tư không phải lúc nào Dũng cũng gì ạ tham gia thị trường có thể một năm chỉ có hai sóng có thể mỗi sóng chỉ kéo dài một tháng rưỡi nhưng quan trọng là gì ạ chúng ta giữ được tiền trước sau đó chúng ta mới tham gia vào thị trường và mua đúng điểm hãy mua cổ phiếu đúng điểm chứ không phải là chúng ta thích cổ phiếu chúng ta mới mua à, và cái điều quan trọng nhất là gì ạ à, trong quá trình mà tùy vào thị trường nếu thị trường mà nó đang xuống nó, nó không được tốt lắm thì có lẽ là chúng ta sẽ mỗi tuần một buổi để chúng ta trải nghiệm thị trường còn nếu thị trường mà nó đang tốt thì Dũng sẽ gì ạ à? sử dụng mỗi tuần có thể học nhanh hơn để chúng ta có thể à, tham gia thị trường ngay và chúng ta có thể trải nghiệm thị trường đấy là những cái gì mà mà Dũng muốn gửi đến anh chị em và một cái điều nữa đó là gì ạ có lẽ là bây giờ Dũng muốn muốn gửi đến chúng ta đó là tại vì trong cái học này nó khoảng nghiêm túc rất là nghiêm túc luôn ạ à. khi mà chúng ta học nghiêm túc thì ờ, các bạn có thể học hai buổi hai buổi các bạn thấy rằng nó không mang lại giá trị hai buổi duy nhất này trong vòng 5 buổi à, buổi bạn à, buổi thứ hai mà nó không mang lại giá trị cho các bạn thì các bạn là dũng hoàn lại học phí còn nếu các bạn học 3 4 buổi rồi thì sẽ không hoàn lại học phí đơn giản như vậy nếu các bạn học học 3 4 buổi rồi chẳng hạn thế thì à, cái việc này là vì chúng ta gì ạ sẽ sẽ sẽ không nữa nhưng các bạn học hai buổi các bạn thấy là à, nó không ổn các bạn không cần phải nhắn tin cho Dũng nhắn tin cho hỗ trợ của Dũng là các bạn sẽ có thể lấy được tiền đơn giản thế thôi như đây là cái cam kết tại vì đây là một chương trình mà Dũng muốn là gửi đến các nhà đầu tư cá nhân những cái bạn mà F F0 của những bạn đầu tư thực sự lâu năm mà không có kết quả hoặc là đầu tư năm vừa rồi mà chỉ có lợi nhuận có thể là hai ba mươi phần trăm thậm chí là hòa vốn thì chúng ta nên cân nhắc hạn hết. thì bởi vì ờ, nếu mà những cái bạn mà đầu tư giống như là năm 2021 với Dũng thì có nhiều bạn đã đạt được năm sáu trăm phần trăm thậm chí là có bạn một nghìn phần trăm mà thực tế là gì ạ cái chương trình của Dũng đã kết thúc từ khoảng độ sớm ta chốt lợi nhuận vào tháng gì ạ ở đây cũng là rất là sớm tháng 7 đã chốt lợi nhuận rồi mà đã có lợi nhuận như vậy rồi tháng 7 đã chốt rồi đấy là đấy là sự thật và mong rằng là anh chị em gì ạ hãy à, ủng hộ kênh của Dũng bằng hãy đăng ký kênh tại vì những cái chương trình VSA này nó còn tiếp diễn và khi những cái chương trình nó tiếp diễn thì các bạn sẽ học được rất nhiều giá trị và Dũng tin chắc rằng là gì ạ những cái thời điểm thị trường bùng nổ theo đà những cổ phiếu tạo đáy và những cổ phiếu mà nó tạo ra những mẫu hình nào đó thì chúng ta sẽ được học trong những chương trình mới của VSA nên các bạn thì đây là ờ, rất nhiều các VSA rất nhiều các kiến thức VSA đó là những kiến thức phổ cập mong rằng là những bạn đầu tư chưa có gì ạ à, chưa thứ nhất là chưa có điều kiện học thì các bạn học ở đây cũng là giúp cho chúng ta kiếm được tiền giúp chúng ta kiếm được lợi nhuận thì uh, cái phần đường link thì Dũng xuống sẽ gửi vào uh, về phần link ở trong cái mô tả trong YouTube thì các bạn có thể đăng ký ở phần bên dưới một lần nữa thì rất chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của Dũng trong cái buổi tối hôm nay các bạn có bất cứ thắc mắc gì các bạn cứ ghi ở dưới đường đường đường, đường link bên đấy và à, nhắn cho mình qua cái số 079440 đây là cái số của mình thì à, sau giờ giao dịch mình sẽ hỗ trợ Đấy, các bạn có vấn đề về tâm lý, có vấn đề về bất cứ vấn đề gì nhưng phải sau giờ giao dịch nhé sau giờ giao dịch đấy còn trong giờ giao dịch thì mình sẽ không giúp được ai cả dù là các bạn là học viên hay là các bạn không phải là học viên thì uh, Dũng vẫn trả lời hết nên thường là các bạn nhắn gọi điện cho mình gọi điện thì tốt hơn gọi điện qua Zalo cũng được nhưng còn nếu mà uh, nhắn tin thì nhiều lúc mà mình cũng không không không có thể ờ, xem hết Zalo được nên có thể nhiều bạn cứ nhắn rất nhiều lần mà Dũng không chưa không trả lời thì bảo là kiêu căng nhưng thực tế thì các bạn cứ có thể gọi Zalo cho mình thì mình sẽ trả lời